chào tất cả anh em nhé rất là nhiều anh em đã chơi những trò chơi đỏ đen rất là nhiều anh em thua tha mất rất là nhiều tiền về những trò chơi cờ bạc tại sao mình thua tha tại sao mình mất tiền thì đương nhiên không có trong cờ bạc không bao giờ có chuyện đỏ đen muốn chơi muốn thắng phải có thiết bị chơi phải có đồ bị tốt thì mình mới có thể thắng được hôm nay tôi xin giới thiệu anh em cái bộ đồ chơi cái hàng công nghệ cao cấp mới nhất của công ty chúng tôi có thể giúp anh em chơi giúp anh em giành thắng trong tất cả sân chơi về bầu cua tài xỉu sóc đĩa làm sao mình có thể chơi làm sao mình có thể giành thắng được khi mà anh em đến sân chơi người ta là đồ đạc của người ta người ta làm cái làm sao mình có thể thắng được thì đây tôi xin giới thiệu anh em cái máy quét công nghệ mới nhất của công ty chúng tôi với sản phẩm này thì anh em chỉ cần mang duy nhất một cái máy quét này đến sân chơi anh em đến sân chơi anh em mang theo cái máy này vào sân chơi là tự động nó sẽ phân tích và nó báo dung cho mình biết được ra cái gì để mình đánh còn sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh anh em thấy cái bộ đồ chơi này nó hiệu quả như nào liệu có giúp anh em kiếm tiền trong sân chơi của anh em không anh em nhé thì tôi cũng giới thiệu sơ qua luôn khi mình đến sân chơi thì mình chỉ cần mang duy nhất một cái máy thôi đến sân chơi người ta thì mình mang máy này mình đút vào trong người khoảng cách tối đa là 7 mét đổ lại là nó sẽ báo dung và cho mình biết được ra cái gì mình để mình đánh và sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách đánh anh em nhé thì trước khi đi vào test cho anh em thì đây tôi chuẩn bị sẵn một bộ, bộ đồ chơi tài xỉu bầu cua và sóc đĩa thì ở đây là hoàn toàn những đồ chợ đồ hoàn toàn đồ bình thường thì đây là cái thanh nam châm trước khi test cho anh em để chứng minh anh em thấy đồ là hoàn toàn bình thường đây tôi thử luôn cho anh em xem nam châm ấy nếu mà mình để cái nắp này nếu mà nắp camera nắp bịt thì nó sẽ hít chặt nhưng nắp này hoàn toàn bình thường không hề hít đĩa cũng vậy này đĩa hột cũng vậy này nếu đồ bịt nó sẽ hít chặt như đây hoàn toàn bình thường không hề hít anh em nhé hoàn toàn bình thường không hề hít đây nắp cũng vậy này không hề hít này anh em này hột này không hề hít này đấy sóc đĩa này không hề hít này ok cho anh em đấy hoàn toàn là bình thường thì sau đây trước khi đi vào test cho anh em thì đây tôi sẽ test trước cho anh em về tài xỉu sau đó sẽ bầu cua và sóc đĩa đây tôi sẽ để sẵn cái cốc ở đây để nó rung để cho anh em nhận biết được nó ra con gì để mình đánh thì ờ, tài xỉu nhá test cho anh em về tài xỉu trước này đấy tôi sẽ lấy ngẫu nhiên 3 hột tài xỉu lấy ngẫu nhiên 3 hột tài xỉu ra anh em nhé ba hột tài xỉu đây thì cách chơi cách đánh của cái bộ đồ chơi cái sản phẩm này thì cái nguyên lý dùng của nó thì đây tài nó sẽ dùng hai cái xỉu nó sẽ dùng một cái rất là dễ chơi còn cách chơi làm sao thì cái máy này của tôi là nó lập trình sẵn để mình có thể chơi được trò chơi về bầu cua tài xỉu sóc đĩa thì khi mình đến sân chơi mình bật cái máy lên thì nó kích hoạt cái hệ thống máy quét uh, nhận diện cái xem đấy là đồ chơi tài xỉu hay bầu cua hay sóc đĩa thì khi mình vào sân chơi mình bật cái hệ thống quét lên mình đút cái máy vào trong người anh em nhé đấy và khi mình vào sân chơi để cho người ta sóc trước một hai ván để làm sao để máy nhận diện sau đó mình tắt cái hệ thống quét này đi và mình đút vào, trong người là nó sẽ báo dung cho mình biết đây hai bắt đầu mình không đánh đấy, anh em nhé hai bắt đầu mình không đánh để máy nó quét và nó nhận diện lại mặt hột anh em nhé Ừ. sau đó này anh em tắt đi này tắt nó đi Đấy, tắt cái hệ thống quét đi nó sẽ chuyển về chế độ báo dung đây để trực tiếp vào cốc này để nó rung vọng lên cho anh em biết luôn tài dung hai xỉu dung một anh em nhé à. dung hai cái này đánh 50 triệu này vào tài này chuẩn chưa anh em 662 14 điểm dung tiếp tục hai cái này đánh 50 triệu nữa này vào tài này chuẩn chưa 3 3 6 12 điểm tài dung một cái này đánh tất tay này đánh vào xỉu này mở này anh em chưa 10 điểm xỉu kép cho anh em một ván nữa này dùng hai cái này đánh tài này 11 điểm tài 443 11 điểm tài ok cho anh em ừ. đây là tôi đã test cho anh em về tài xỉu sau đây tôi sẽ test cho anh em về sóc đĩa ừ, đây tắt cái hệ thống bao dung nó đi anh em nhé Đấy. sóc đĩa thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít bài ừ. bóc luôn ra bài ra đây là bài bốn tất cả các thứ là hoàn toàn bình thường anh em nhé ừ, hoàn toàn bình thường luôn ừ. mình đến sân chơi người ta thì là hoàn toàn bát đĩa quân vị của người ta anh em ạ hoàn toàn đồ đạc của người ta hết đấy bát đĩa quân vị tất cả các thứ của người ta ừ, mình đến sân chơi ấy, mình chỉ mang theo duy nhất một cái máy thôi đấy là máy này của chúng tôi đã lập trình sẵn rồi tất cả công nghệ đấy, báo dung vào cho anh biết còn dung làm sao dung như nào thì khi anh em lấy là nó có hướng dẫn sử dụng đầy đủ cho anh em luôn Ừ. khi em lấy là có hướng dẫn sử dụng đầy đủ cho anh em anh em nhé Tôi ừ. lấy ngẫu nhiên một vài lá vị ừ. cắt ngẫu nhiên vài cái lá vị để cho anh em uh, biết được cái sự xanh chín của nó Đấy. còn hàng hóa là khi em lấy là như cái máy này anh em lấy tôi bảo hành cho anh em khoảng 2 năm luôn đây thử luôn cho anh em cái nam châm này không hề hít này anh em thấy chưa ừ đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên này đấy lấy ngẫu nhiên mấy vị ra đấy khi mình chơi tôi lại hướng dẫn lại anh em anh em bật lên tôi kích hoạt cái hệ thống máy quét đấy và hai ván đầu tiên mình không đánh để nó quét nó nhận diện đấy không đánh sau đó mình tắt cái hệ thống quét đây đi ừ, nó sẽ chuyển sang chế độ báo dung để ở đây đấy còn nó rung làm sao rung như nào thì đây chẵn nó sẽ rung hai cái nhẹ rung một cái bắt đầu tôi sẽ sóc tôi đánh cho anh em xem nhé rung một cái này đánh hết từng đây vào nhẹ này mở này ba đen này ok chưa ai sóc ai làm cái được anh em nhé khoảng cách cứ 7 mét đổ lại là nó sẽ báo rung cho anh em biết chuẩn xác luôn như con này này dùng hai cái này trăm triệu này đánh vào chẵn này mở này tứ tử đây ok cho anh em tiếp tục này ai sóc ai làm cái được đến sân chơi người ta bắt đĩa quân vị người ta cho người ta làm cái luôn mình chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy này thôi máy này là hàng công nghệ mới nhất của công ty chúng tôi anh em chơi anh em còn chiến thắng 100 trăm luôn Đấy, dùng một dung đánh nhẹ này tất tay vào nhẹ này ok chưa đép cho anh em vào nữa này rất là chuẩn xác đúng không anh em ừ. tôi đánh vào chuẩn vào đấy luôn hai dung này đánh chẵn anh em này 100 trăm chẵn này mở này ok cho anh em sắp đôi ok chưa đấy tắt đi này ừ. này bóc luôn cho anh em xem vị này vị là hoàn toàn bình thường luôn anh em nhé ừ. anh em đến sân chơi anh em không cần phải mang theo bất cứ gì cả bát đĩa con vị của người ta mình chỉ mang theo duy nhất cái máy thôi là mình có thể chơi có thể giành chiến thắng rồi. sau đây tôi sẽ test đến cho anh em về bầu cua bầu cua làm sao bầu cua chơi như thế nào để mình có thể thắng được đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ra mấy hột bầu cua anh em nhé mấy hột là nó đẹp đẹp tí đấy đây cho anh em xem này tí tôi bóc luôn mấy hột để cho anh em xem luôn thì cách chơi thì cũng tương tự như vừa thôi khi mình chơi bầu cua hoặc tài xỉu hoặc sóc đĩa thì đầu tiên là anh em phải bật cái hệ thống quét của nó đi đấy để nó nhận diện xem đấy là bầu cua hay là tài xỉu hay là sóc đĩa đấy, sóc hai bán ừ. để cho nó nhận diện đấy vì cái máy này của chúng tôi đã lập trình sẵn tất cả trò chơi về bầu cua tài xỉu sóc đĩa rồi đấy nên khi mình chơi mình chỉ cần sóc hai ba hai ba ván thôi đấy chỉ cần đến hai ván nó không cần nhiều đấy sau đó tắt nó đi tắt cái hệ thống uh, nhận diện cái mặt hột của nó uh, nhận diện cái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 dùng một cái dài đây dùng một cái dài đúng không tôi sẽ đánh con tôm này đánh con tôm này mở này anh em thấy chưa có tôm có gà có bầu Đấy, rất là chuẩn đúng không tiếp tục này à, sóc mạnh sóc nhẹ cũng được anh em nhé cứ khoảng cách 5 đến 7 mét là nó báo dung cho mình biết được ra cái gì để mình đánh rồi như con này máy báo tôi biết một cái dung ngắn một cái dung ngắn này đánh con cua này mở này anh em chưa có cua có bầu có nai à, rất là chuẩn đúng không tiếp tục này sóc mạnh sóc nhẹ cũng đều chơi đều đánh được hết anh em nhé đây là hàng chơi công nghệ mới rồi nên anh em chơi rất yên tâm ừ. như con này máy báo tôi biết ba cái rung ngắn thì anh em đánh nai này mở anh em này chắc chắn có nai này mở này anh em chưa hai nai một tung bóc luôn đây cho anh em xem này ừ. đây tắt cái máy đi Đấy. móc luôn cho anh em xem luôn này đấy cái máy này chơi rất là chuẩn xác luôn nên anh em muốn cần chơi cái bộ đồ chơi cái sản phẩm này thì anh em phải liên hệ trực tiếp qua công ty mình test hàng thử hàng trực tiếp còn hàng hóa khi em lấy là đảm bảo bảo hành cho anh em để anh em chơi giúp anh em có thể giành chiến thắng đấy bảo hành máy bảo hành anh anh em hẳn hai năm luôn đấy thì nói chung là mình anh em thua tha anh em cần những cái đồ chơi thiết bị tốt thì anh em liên hệ để tôi tư vấn cho anh em luôn giúp anh em chiến thắng trong sân chơi của mình luôn đây anh em nhìn đây hoàn toàn không có gì luôn đúng không ok chưa đấy thì vừa là tôi đã test cho anh em về bầu cua tài xỉu sóc đĩa thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách anh em chơi anh em giành chiến thắng trong trò chơi về game thì đây đây là một bản game bầu cua mở này ván này là cua tôm gà cua tôm gà anh em nhé đóng này 100 trăm con này tôi đánh con nai anh em nhé mở này nai cua cá anh em thấy chưa rất là chuẩn đúng không nai cua cá đóng này 100 trăm con này tôi đánh con tôm nhá mở cho anh em xem này tôm một con tôm hai con cá đấy tôm cá cá đóng này con này 100 trăm tôi đánh con cá này mở này anh em thấy chưa hai cá một tôm rất là chuẩn xác đúng không anh em đấy vừa tôi test cho anh em về bầu cua sau đây tôi sẽ test cho anh em về tài xỉu cho anh em nhìn nhá đóng này mở anh em xem này vấn này là xỉu ai 100 trăm cái này xỉu ai anh em thấy chưa 8 điểm xỉu đúng không con này tài nhá 12 điểm tài à, rất là chuẩn xác ván này xỉu ai 7 điểm xỉu à, chuẩn 100 trăm luôn chắc chắn là xỉu này đánh bán nhà bán cửa đánh xỉu cái này này 6 điểm xỉu rất là chuẩn xác sóc đĩa nhá ừ. bầu cua tài xỉu sóc đĩa chơi được hết bất cứ trò chơi nào về game trên điện thoại bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên điện thoại anh em chơi anh em muốn giành chiến thắng thì liên hệ trực tiếp để tôi tư vấn anh em chẵn này 100 trăm chẵn này sấp đôi chắc chắn là nẻ này bàng đen chẵn này sấp đôi nhá này ba đen chẵn này tứ tử anh em thấy chưa rất là chuẩn xác thì ờ, như vừa tôi test tôi hướng dẫn anh em ấy đây là hoàn toàn là những công nghệ đồ chơi như cái máy này đây là máy quét thế hệ mới có thể giúp anh em chơi giúp anh em giải nhãn trong tất cả sân chơi về bầu cua tài xỉu sóc đĩa ở ngoài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 anh em giành chiến thắng trong sân chơi mình còn tôi có hai cơ sở chính một là ở cầu Bình Triệu Hồ Chí Minh hai là bến xe Mỹ Đình Hà Nội anh em gần đâu qua đấy qua trực tiếp cửa hàng test hàng thử hàng trực tiếp tôi hướng dẫn đầy đủ cho anh em những công nghệ đồ chơi để anh em chơi anh em chiến thắng trong sân chơi mình thôi cuối cùng tôi xin kết thúc video ở đây xin chào tất cả anh em chúc anh em là người chơi khôn ngoan chúc anh em sẽ chiến thắng trong sân chơi của mình xin chào anh em